Xin chào các anh em, rất vui ờ, được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Có vẻ tình hình uh, dịch cúm ở thành phố Hồ Chí Minh đang uh, dần dần được ổn định lại. Uh, nghỉ cách ly có vài ngày thì Thế Sơn cũng tăng lên được vài ký. Thế Sơn cũng đang cố gắng tập luyện thể dục để giảm giảm ký lại. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng thảo luận về một vấn đề đó là đó là con nên tắt máy lạnh hay không khi mà trước khi đổ máy đây là một cái vấn đề mà câu hỏi đây là một câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng uh, quan tâm và hiện nay thì có rất là nhiều tài xế cho rằng là uh, trước khi uh, khởi động động cơ chúng ta nên tắt thiết bị điện tắt uh, hệ thống điều hòa để uh, khởi động động cơ bởi vì nếu mà chúng ta bật trước thì uh, nó động cơ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì phải cống thêm một cái nguồn điện cho các thiết bị khác và uh, bình ắc quy nó sẽ uh, tốn hơn thực tế thì à, cái vấn đề này nó có liệu nó có chính xác hay không thì à, theo quan điểm của hãng thì à, đề điều hòa hay không thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề mà anh chị khởi động động cơ bởi hầu hết các cái dòng xe đời mới hiện nay à, khi mà khởi động động cơ thì ECU của xe nó sẽ tắt tất cả những thiết bị điện trong vài giây để tập trung cho việc khởi động động cơ đấy cho nên anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta khởi động thì à, một vài thiết bị điện ví dụ như radio DVD và kể cả điều hòa luôn nó cũng sẽ tắt đi vài giây và sau khi khởi động động cơ xong thì nó sẽ hoạt động tất cả đều sẽ là hoạt động hết lại cho nên là cái vấn đề mà chúng ta khởi động động cơ mà phải tắt điều hòa nó không hoàn toàn chính xác cho nên anh em cứ thoải mái sử dụng và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện xem có, có đúng như chính xác như vậy không ha rồi bây giờ sơn sẽ bật công tắc điện này đó tất cả hệ thống đèn trên tắp lô nó đã bật sáng hết và bây giờ chúng ta sẽ khởi động động cơ đó quý vị thấy không ạ sau khi khởi động động cơ thì à, tất cả các hệ thống điện nó sẽ tắt đi trong vài giây để tập trung cho cái việc khởi động động cơ bây giờ sơn làm lại ha đó rồi sơn bật thiết bị điện này đây là tất cả những thiết bị điện nó đã sáng khi mà chưa khởi động động cơ và bây giờ sơn sẽ khởi động động cơ quý vị thấy không ạ Trước khi mà khởi động động cơ thì tất cả những thiết bị điện trên đèn tắt lô nó đã tự tắt đi vài giây để tập trung cho cái việc khởi động động cơ. Cho nên à, một lần nữa Sơn à, khẳng định với anh chị rằng là việc tắt động cơ, à, tắt máy lạnh trước khi khởi động động cơ nó sẽ không ảnh hưởng gì tới động cơ không ảnh hưởng gì tới động cơ rồi